Rồi, uh, xin chào quý cô bác anh chị nhá Bây giờ thì Giang sẽ trao một ít quà Xin chào uh, quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang ngày hôm nay Đây là cái con đường mà để dẫn vào nhà gia đình anh Vảng Say Có ba đứa con thơ mà ở trong một cái căn lều đó Mà cách đây một tháng rồi Giang có vào thăm gia đình à, Cũng nhận được sự ủng hộ của một số quý mạnh thường quân khá là nhiều nhưng mà do cái thời gian dịch Covid với lại có một ca nhiễm bệnh Covid ở trên à, huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang này đâm ra là bị phong tỏa không thể vào nhà của chú ấy được cứ có ba anh chị tất cả mọi người cũng đã biết nên là cái số tiền mà mạnh thường quân của cô, nga võ đấy là của các anh trương tân dũng hay của cô lily thì giang lại mang cái số tiền đó để đi ủng hộ gia đình khác theo như các cô nói thì giang chưa thể à, vào đây mà giúp cô chú làm một cái căn nhà nhỏ nhỏ trong này này thật sự là rất là khó luôn dịch <laughs> không thể đi lại được mà rằng để đi gia đình khác ấy, những hoàn cảnh khác thì những hoàn cảnh khác mà khó khăn hơn nữa thì các cô cũng đã chuyển số tiền đó <laughs> bảo Giang là đi mua gạo để phát cho những hộ gia đình khó khăn như là bà con ở trên này thì hôm nay là hết dịch à, thì Giang lại quay trở lại gia đình nhà cô chú hôm nay để trao một chút món quà nhỏ nhỏ cho gia đình đấy à, đi với Giang thì rất là nhiều anh em luôn có ờ, bốn năm anh em là em Ngọc ở bên Lạng Sơn ở với Giang à, là em chính sinh ba là cháu của em chính sinh ở đây mình cũng gọi là cô chú ra để lấy đồ gạo thì con đường đi khá là xa luôn nhưng hôm trước các bạn anh chị tất cả mọi người đã xem cái video trước của Giang rồi thì con đường để đi vào nhà cô chú nó gần hơn ba cây số mà đi đường nó rất là khó đi luôn Đấy. đây vào đến nhà cô chú kia đằng kia thì mình đi nửa đường thôi yeah. À, thì ngoài cái vả là gần ba cây cơ thì uh, thế là cô chú là sắt là làm sân nhà trong kia kìa để mà vận chuyển vật liệu vào trong này thì cũng rất là khó khăn không dễ đâu bạn anh chị có thể nhìn thấy con đường nó đi nó men men là con đường này vách núi này mà thì uh, hôm nay Giang sẽ vào uh, gửi một ít quà cho cô chú của các mạnh thường quân thì tí vào đến trong nhà thì Giang sẽ đọc danh sách mà cô chú cũng như các anh chị thường quân đã gửi cho gia đình anh bảng say ấy gửi cho gia đình để gia đình có thể là uh, lấy số tiền đó mua thức ăn đồ uh, vật dụng trong gia đình đấy thì cũng có cô Lan Hương cô cũng có gửi cho gia đình đấy, em chính trình cũng đã ủng hộ gia đình để làm cái xi măng ấy để làm xây nhà ấy. thì à, thực sự là Giang đang uh, chuẩn bị là sẽ cất một cái căn nhà nhỏ nhỏ cho năm mẹ con đó sáu mẹ con mà cha lại vừa mất ở cái thôn Hạc Cá xã Khao Vai bên kia kìa nó không thuộc ở bên này nên là để mà gấp rút công trình làm cho cô chú bên này thì rất là khó khăn luôn Nên là chắc phải đợi một thời gian nữa Có thể xong bên đó là Giang sẽ quay lại bên này Làm cho cô chú ấy Thì à, không biết là cô chú hiện tại bây giờ là mình đang bảo là thuê máy về để đóng cái cái viên gạch nó trước đi Sau khi mà xong bên kia thì mình sẽ sang bên này Có thể mình uh, giúp cô chú làm căn nhà này cũng như là mình sẽ uh, nhờ anh em gia đình là mọi người cùng chung tay nhau làm và qua cái video này của Giang thì Giang cũng rất là mong à, các nhà hảo tâm quý cô bác anh chị mà xem được cái video này mà thấy uh, giúp được gia đình cái gì Giang rất là mong mỗi người một tay một chân để cùng chung tay ủng hộ cho gia đình cô chú có một căn nhà nó nhỏ cho ba đứa con nhỏ ấy trước thì uh, à, Giang có bạn bảo là lều nó, nhỏ trong việc kìa thì Giang rất là kính mong các bạn anh chị tất cả mọi người mà xem cái video của Giang chia sẻ đến mọi người có thể là được uh, các nhà hảo tâm mạnh thường quân là giúp đỡ cho gia đình làm cái căn nhà nhỏ nhỏ thì uh, quý các bạn anh chị nào mà có thằng hảo tâm thì có thể liên lạc qua số điện thoại của Giang là 09 179 223 để ủng hộ cho gia đình và qua số tài khoản của Giang Agribank 8710 205 084 và 052 Đấy, các bạn mà, mà ủng hộ cho gia đình cô chú thì cứ liên lạc cho Giang nếu như giúp được gia đình cái gì nào Giang sẽ cố gắng chuyển đến cho gia đình con đường đi khá là xa luôn đấy quý các anh chị từ mình đi từ ở ngoài kia vào hơn ba cái số mình đi mình chỉ đi đến nửa vào đến tận trong này thì các bác thấy nhìn thấy con đường nó đi không, không phải dễ đâu rất là khó đi luôn nên vào thì mình thì em Ngọc vào thì cái số gạo này này là của cô ở bên anh ở bên Australia ở bên Úc mình mua tạm gia đình là một cân hơn cân rưỡi thịt và hai bao gạo và một ít bánh kẹo cho các cháu nhỏ còn Giang thì sẽ gửi cái phần quà của các chú chú đã gửi cho Giang đấy để mà trao cho gia đình thời gian mà đang giáp hạt đây căn nhà mình à, sắp đến rồi các anh chị tất cả mọi người có thể nhìn thấy và theo dõi cái video trước của Giang này các anh chị có thể biết được mình ngô thì hiện tại các bà con vừa vun lên được đây vun mình à, cho phân vào phía bên bên kia thì cũng có một cái gia đình rất là trẻ rất là khó khăn ơ chào mấy đứa cơm sáng chưa ôi rồi ơi, đấy ở đây nhóc nó đang chơi ở trên này đây, đúng anh chị Trước mà Giang có bảo gia đình chuẩn bị sẽ làm một căn nhà thì có thể chuẩn bị gỗ trước ấy xong là đá này thì mình kè nó ra bắn thuê máy về bắn à, bột đá kia là mình cũng đã nghiền hai gói keo này là cho mấy đứa nhỏ nhà nhà chú ấy còn à, cái mắm muối kia bỏ ra mắm muối là đấy. nhà ba đứa nhỏ của cô gái chú à cái này mới đây, kè lại đây đúng không làm thêm kè thêm ra đúng không ừ cho nó rộng nó hẹp quá cái này phải dùng máy bắn nhỉ em nhỉ nổ mì đấy nổ mì à ai giờ cái mì này là mình mua về à hay như nào trình ui rồi nó toàn đá thôi đấy gia đình cũng mày mò tí một để làm nó rộng ra để có chỗ để xây nhà làm nhà nó có các bác anh chị đây, bột đá này người ta ở trên này người ta đa số là xây bằng bột đá này thuê máy về nghiền chứ mình có bảo nước thì lấy ở đằng phía đằng xa xa bên kia để làm cái chỗ nó rộng ra thì mình mới làm được căn nhà này chỗ này nó bé nó hẹp quá cao này cứ có băng hình trong nhà thì chẳng có gì đâu cao mình nhìn thấy rõ hơn đấy hôm mà mình vào mình có nói chuyện quay Ờ, quý cô bác anh chị khác cả một người xem đấy trong nhà chẳng có gì ngoài cái giường này ngủ với 5 người chắc là ờ, bố trong ngủ bên này còn là bốn mẹ con thì ngủ bên này đây con lều bàn nó như này thôi cháu vào tí nữa gửi cho chú một ít tiền nhá ở ờ, mỗi tiền của các cô mà hôm trước mà cháu có vào với gia đình mình ấy thì tí nữa cháu sẽ gửi cho chú với ờ, cô là một ít tiền để quá trình là có thể sinh hoạt hàng ngày đã nhưng hôm trước là cháu có sang nhà nhưng mà do là cái điều kiện là nó dịch ấy dạ. covid này là không sang nhà chú làm được thứ dạ. hai là cháu lại đang chuẩn bị làm căn nhà bên kia đâm ra là cái số tiền của các cô thấy à, nó lâu quá à. nghĩ không, không làm được thì thôi chuyển cái số tiền sang cái hộ gia đình khác ấy để giúp gia đình khác đã thì sau này mà chú có làm nhà sau một tháng đấy thì nếu cứ mọi người có thể đóng cứ đóng gạch trước đi ờ, cháu này à, gia đình mà ai muốn ủng hộ cô chú ấy tiền hay như thế nào muốn làm căn nhà ấy thì uh, cháu sang sẽ báo với cô chú với báo với em sinh để có thể sang giúp gia đình được à, trong quá trình à, làm nhà này nghĩa là cháu sẽ gửi à, một cái số tiền thì cho sinh sinh sẽ nhận và chú sẽ nhận nhá ừ. đây là những cái giỏ hôm mà giỏ cái tên mà ta bao ở cho cái thuê máy được đúng không Tính theo khối đúng không? Nhờ sinh nhỉ? Cái này đánh thiệt ca. Ca. À, cũng là mình nghiền này theo ca thôi à? À. Đây à, trên đứng nhân cao này, các bác anh chị có thể nhìn thấy cái căn nhà của cô chú này. Chú thì cao tuổi nhưng mà cô thì còn còn còn ít tuổi thôi. Cô thì cũng bằng tuổi Giang thôi chú 49 thì mình gọi là anh anh chị đi nó tình cảm anh chị có mấy đứa nhỏ thì mình có mang kẹo cho các cháu rồi à, cái ờ, bột đá mà anh chị ở bên kia chỗ em Ngọc đứng đây kia là cái bột đá mà anh chị đã thuê máy về để nghiền để chuẩn bị à, tự nhà đóng gạch nếu như mà chuyển gạch từ cái phía đằng bên ngoài kia vào đến đây thì chắc chắn là tiền công còn mắc hơn cả cái tiền mua gạch của anh chị có thể biết được à, bên uh, ờ, à, hơi à, xây á Ồ, nghiệp 48 để thuê máy móc à, là hết hơn 6 triệu Hết hơn 6 triệu rồi gì? Vâng. Ừ. Rồi chỉ uh, gọi là xây và xi nữa thôi nhỉ? Bây giờ có xi để đóng gạch ra lên là ừ. xây được rồi và chính trình mà xây thì uh, do cô chú được miễn phí luôn đi nhỉ? À. Đây em vâng. chính trình mà xây được thì uh, miễn phí cho cô chú là còn một nửa đi đấy mình đấy như mình sang, đấy. miễn phí thôi ờ à, đúng đấy cô bác anh chị là chính trình nhà cũng ở huyện đồng văn nhưng mà giáp nhà cô chú thôi nhưng mà mình ờ, sai thì ừ. tấn lâu của mình ờ ờ ờ mình lấy tiền của người ta nữa thì là ừ. người ta lại cái gì để ờ, sinh hoạt nữa đây thì uh, quý cô anh chị tất cả mọi người nhé có ai mà muốn ủng hộ thêm cho gia đình để làm căn nhà này thì à, hãy cứ liên lạc với uh, Giang qua cái số điện thoại cũng như là cái số tài khoản của Giang Giang cũng đã nói rồi đó số tài khoản thì là Agribank 8710205 084 052 Đấy, còn số điện thoại là 0969 179 223 có thể liên loại ờ, liên lạc với Giang bất cứ lúc nào cũng được nếu như mà cứ cô bác có lòng hảo tâm mà muốn ủng hộ gia đình để làm căn nhà nhỏ nhỏ này vâng thì xây thì mình sẽ nhờ em chính sinh em chính sinh và em cũng ở đây luôn rất là nhiệt tình rất là thương bà con em cũng là người dân tộc Hâm Mông thôi nhưng phải nói là tấm lòng của em phải nói là rất là tuyệt vời Giang phải cảm nhận là như vậy nếu mà có xây căn nhà lên thì mình chỉ ờ, mất ký ờ, tiền gọi là thức ăn thôi gọi là nuôi hàng ngày mấy anh em làm thôi thì Giang sẽ nếu mà có làm thì Giang sẽ giúp gia đình đó làm nhà này Đấy, bây giờ mình cứ bảo cô chú là nghiền cái gạch này điện đã đóng uh, thành viên đi sau này khoảng một tháng không phải một tháng nó khô đấy thì mình sẽ quay lại có thể mình sẽ giúp gia đình đấy làm căn nhà thì bây giờ à, thì Giang sẽ nhờ em chính sinh à, trao phần quà mà của các cô đã gửi cho Giang tới gia đình để gia đình có thời gian để mà mua thức ăn này à, gạo này để sinh hoạt trong thời gian à, ấy thì à, cô bác anh chị cả mọi người là hãy chung sức với Giang tay với Giang nói thì mình nói không hay nhưng mà làm thì mình sẽ cố gắng làm lúc mình đi à, lấy gạo về đây mình à, gạo là cả ga nó cũng được mình sẽ gia đình cho gia đình ăn cơm đấy sinh hoạt để làm cái đóng gạch này bây giờ mình sẽ xuống mình à, đọc tên à, như à, các cô các bác mạnh thường quân để gửi cho gia đình bây giờ giang mới mang vào được thì xin mời quý cô anh chị tất cả mọi người cùng theo dõi video nhé sinh ơi rồi xuống em em à, ấy anh gửi cho cái gia đình bảo cô chú ấy ở trong nhà anh gửi cái số tiền mà các cô đã gửi cho anh ấy gia đình ấy. Vâng, vào đưa cho các cô chú để cô chú trong thời gian này đóng gạch làm gạch này này để có con tiền ăn cho biết còn nhờ ai đóng gạch thì ờ, còn phải nuôi cơm người ta ấy. Mà đi đi vào trong nhà đi có một thế ơi ờ, xin chào quý cô bác anh chị nhá bây giờ thì giang sẽ trao một ít quà cho vợ chồng này và có cháu của cháu sinh nữa là em chính sinh nữa để phiên dịch lại cho cô chú là cái quà ngày trước ấy của Giang có nhận được của anh Dũng ấy ở bên California 100 đô ấy thì Giang sẽ nói luôn là anh ấy đã mang cái số tiền này để đi ủng hộ gia đình khác rồi tại vì thời gian nó gần hơn một tháng rồi ấy với lại của cô Lily và cô Mimi là ở bên California là một 500 đô ấy thì à, số tiền này thì à, Giang với em Ngọc thì các cô cũng bảo là mang đi phát trong gia, hộ gia đình khác ấy, trong quá trình mà mà không không quay lại được à, đôi vợ chồng của cô chú bên đây này thì chỉ còn số tiền của anh Nguyễn Xuân Linh ở bên dưới Hà Nội là một triệu đồng và của chị Trâm ở thành phố Hồ Chí Minh là gửi cho gia đình là một triệu đồng và cái em Hải Vĩnh Phúc mà ấy xi măng này thì cũng không liên lạc được đấy là của cô Nga Võ ở bên California này cô Nga có gửi cho gia đình là 10 triệu thì hiện tại là cái số tiền đấy cô cũng bảo rằng là sang ủng hộ gia đình nghèo khó khăn khác là 5 triệu đồng là mang mua gạo với em Ngọc đi trong thời gian tới đấy và 5 triệu của cô thì Giang cũng xin cô là sang làm giúp gia đình ở bên năm đứa con nhỏ và chồng vừa mất đó Sáu mẹ con đấy Và à, Giang nhận được thêm là của cái cô Lại Thị Thanh Mai Cô này cũng ở thành phố Hồ Chí Minh Cô Lại Thị Thanh Mai này có gửi cho gia đình là một triệu Thì uh, hiện tại thì là Giang chỉ còn ba Mạnh Thường Quân là Các cô là Lại Thị Thanh Mai là một này Và chị Trâm ở trong thành phố Hồ Chí Minh và anh Nguyễn Xuân Linh ở Hà Nội là 3 triệu. Thì sau đây thì Giang sẽ lấy cái số 3 triệu này để gửi cho gia đình trước. Trong quá trình mà gia đình à, đóng gạch để chuẩn bị xây nhà đấy thì quý cô bác anh chị nào mà có xem được cái video này của Giang mà ai mà muốn ủng hộ thêm gia đình trong thời gian tới để làm căn nhà thì uh, quý cô bác anh chị có thể liên lạc cho Giang nhé qua cái số điện thoại này Giang đã nói rồi là 0969 179223 và số tài khoản Agribank của Giang là 8710205084 và 052 bây giờ Giang sẽ gửi cho gia đình trước là 3 triệu và nhờ em cháu của chính sình là dịch là bảo vợ chồng là số tiền này thì không được uh, dùng uh, lung ta lung tung mà hãy dùng số tiền này để làm cái gạch này để anh em mà sang giúp ấy thì lấy số tiền này là mua thức ăn hoặc là anh em thì tiết kiệm trong thời gian tới để mà còn tiếp tục làm nhà nữa Ủa này cầm danh cả triệu hai triệu anh số tiền lẻ nhé để cho chú có thể là mua cho các cháu nó kẹo bánh <laughs> đây sáu trăm đấy bây giờ thì mình sẽ giao cho cô chú nhá ừ. bây giờ nghe cháu dặn cái số tiền này cầm lấy ờ, mình là của các mạnh trong quân nhá cho tí có thể cảm ơn mọi người đấy có chị ở thành phố hồ chí minh là một này anh nguyễn xuân linh hà nội này thì ờ, cái cô ờ, lại thị thanh mai ở trong thành phố hồ chí minh thì cái số tiền trước thì cháu là mang đi ủng hộ gia đình khác tại vì lâu không sang gia đình mình được đấy à. thì còn lại 3 triệu của quý mạnh thường quân thì gửi cho cô chú là mua thức ăn này không có chị mình làm đá này này uh, đóng gạch nhá à. sau này có làm nhà mà kêu gọi được một người nữa à. thì cháu mới chính trình với tất cả mọi người sẽ sang giúp cô chú tiếp đấy nếu như có ai ủng hộ thì cháu à. sẽ gửi lại thế thì em xin dịch đấy cô chú ờ, cái nền tiền đấy có tiền đấy. mua lung tung luôn nhá cái sổ đó nó cho nhóc vào đảo đi ờ. ờ. mất tết đó mình chỉ có mới dọn được thành lại tết chè cũ hột rồi qua qua thích chi này rồi cho tôi uống thì tết chè giờ pan vô này tết đó sẽ đánh lo ờ, đấy đấy xong bây giờ phải phần này ờ, rồi nhỏ đấy chúng nó chơi là là ba trăm bé cho thì nhỏ thì chỉ rồi đấy nè dạ đi chạm mà và thích chi này mà rồi và ô này Tết tao mà chơi và đi chạm rộng đi chạm mà đi rộng có mất kỳ trong ừ. ờ, cái gì đấy xuất sinh là bây giờ có chú đến đủ nha ba triệu nhá à, ờ, so sinh ờ. nhớ nhá nhớ là cô chú nhớ nhá không không dùng tiền nó lung tung đâu nhá bảo bảo cô chú cảm ơn cái cái mạnh thường quân một tiếng câu ấy có tả lúc mong so sinh là cho bụi à ba kiểu hải so sinh chuyện ờ, so ờ, sinh sao đỡ cô sao đỡ lò phá tàu được cô tàu chỉ có nghe cái chỗ con này là cô trẻ cô sợ sợ nhẹ cô lúc trẻ này là do nó 呃，我自己在原来在我起码有劳动啊，就可能那这包我自己毛了，因为这啥等咯，你等弄发这可能八一头八头，嘛可能也好用，嘛主要是呀，那啥等呃这也好用。ตัวป้าตัวที่อุ้ยเขาลงมาละตะกี้ที่ห้องตัวเราป้าโอกาเอ่อเมื่อต่อเขาเนี่ยเจียเขาเจียได้เจาะเจียอู้มาแล้วตัววัวเต่า nếu tuần hậu với nông mỗi dưới nông thờ rau lọt chúng ta đã nói tịnh lập ba của tàu cho xì giò ấy một cứ nó cứ họ cũng ừ. chưa thấy phua cha một sau, ăn ừ, ừ, cái lì mà có lúc chưa thành thế rằng mà thế tàu nó tàu hầu với một tàu với một xì giò khư thế thì tàu nó tàu hầu thế tàu tàu kia tàu thu cho là dù mà những thế thì tàu lúc chưa thành rằng những thế chỉ tỏi nhẹ thân hơn thì thì vâng cũng là thay mặt gia đình là cảm ơn tới những người mà đã giúp uh, cho gia đình và uh, cũng như là các bạch thuộc quân hay là các cô bác anh chị gì đó cũng là thay mặt là cảm ơn giúp đỡ gia đình nhé vâng. Vâng.